đoàn thể quý đông siêu bà đào phải nói là mắc phê các bạn ai yêu mê DK thì chia về em nó là nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể học được skill này nhé đây là skill root các bạn có thể mua ở nơi PC root cho các bạn mình cảm thấy skill này đi farm tuyệt đỉnh công phu luôn còn gì để chê nữa đây nha các bạn of ở Shadow Work các bạn có thể mua và học nó sau khi học thì đây là bảng skill mặt bảng mặt tơ cũng như tăng skill mới của season 15 hai nhé như các bạn đơn giản nó thấy các bàn của bên chỗ cột Á như hay gọi là cột A thì không có gì thay đổi hết nhưng mà riêng bảng ở cột B sẽ có skill Swap Mastery đây là skill tăng cái về range tấn công tức là khoảng cách tấn công của cái skill mà Sword Blow hồi nãy ấy. còn đây là skill mới cho BM khiên mình hay gọi là BM KP cái debuff à, chỉ thử lần nữa cho các bạn thấy bút thì thôi rồi luôn như kiểu cả tim cảm phục lạc vậy mà bên này thì tương tự không có gì khác cả còn y viết thôi, à? còn đây là bảng master 2 nha các bạn bảng master hai đây đây là skill bình thường không có gì khác cả vẫn là skill cũ không có gì khác cả Đó, mình chỉ cần nó bản skill mới đây ra, đây à mình quên nói đây là skill hệ nước chứ các bạn không phải gió cho đây là skill hệ nước và đam là đam lam cái đam của, của thủy ấy và trong bản ở đây có rất là nhiều cái mới các bạn hồi này có thể thấy con rồng tuyệt đỉnh cảm đấy không có gì để nói nữa nhưng mà riêng việc đó mình sẽ nói sau này mình sẽ nói các bạn có hai cái map mới là map Canon à, Kazon nhầm mẹ tên Kazon 1050 đấy là map mới nha các bạn nhưng các bạn trên luyện level nhanh hết ui trời con rồng miệng chê để tạo được con rồng này mình sẽ nói trong một video khác nhé các bạn một video khác mình sẽ nói quá các bạn cái chế tạo con rồng này làm sao để có được con rồng này nhé cho các bạn nhìn đam rồi các bạn thấy tuyệt đỉnh không con này đam nó đâm lan đấy các bạn đám của nó không phải là đám một mục tiêu nha đám đám mục tiêu nha Đây mặt Đây là mặt mới nha các bạn cross check cá cho các bạn bây giờ mình sẽ đi đến cho các bạn thấy được map mới thứ hai là map lên trời nhưng mà gọi anh hay gọi là lên trời đấy là map mới nha các bạn đây chỉ là bạn server test sắp được update ở mẫu Langen Langen thì gần gì đó bài không được tổ cho lắm vào đây đã là em nó tuyệt vời luôn Kiếm được cái bài để tên là mình chỉ qua đây bàn lên một số cái skill này nhé đứng đây nó sẽ skill 18 nổi đó các bạn thêm nước mình sẽ ờ, mở qua các bạn đồ mình vào nhé là bạn sẽ có thể đến em đồ thoải mái lắm còn kiểu như bắp đồ bắp có gì hết ờ, à đây có cái nhận cấp 3 này các bạn giờ là mình lên cấp 3 để mình tăng cả attack power tăng cả tăng tấn công hai bên là lên gần tám trăm khá là mạnh đồ mình thì bình thường thôi còn các bạn mình đưa con rồng nha đây cho các bạn thấy đây là em nó mắc bình này không gì là kia biết nói gì nữa quá đẹp để các bạn muốn à, mình chỉ cái táo trong này hoặc là có cần hỏi gì về server mới thì để lại comment ở phía dưới cho mình nhé các bạn đây là chỉ là video mình test qua với mình mời khả năng đông quá như nào nên không skill mới đẹp như trong những cái video trước không cảm thấy là không có gì ghê này các bạn đặc biệt là em rồng quá tuyệt vời hẹn gặp lại các bạn trong các video mới nhé bye bye